À, hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel của mình Và ngày hôm nay mình sẽ gửi tới cho anh em uh, meta hiện tại cũng uh, đang rất hot anh em nhé Bây giờ mình sẽ đánh cho anh em xem là bài uh, sát thủ anh em nhé Mình bây giờ mình kiếm được con Noctune mình sẽ đánh sát thủ cho anh em xem nhé Sát thủ trong là tà thần nhé. Có thể mình sẽ đánh 6 sát thủ hoặc là ba tà thần hoặc là bốn tà thần xong bốn sát thủ anh em nhé nếu mà lên lên thì nó nói chung là nó chưa chưa có sát thủ hoặc là chưa có tà thần đâu anh em ạ. nhưng mà mình vẫn sẽ đánh nói chung mình đánh mình chơi thì mình đã xác định mình đánh thì chắc chắn phải ít nhất phải lọt tốt anh em ạ cho dù được tốt hay không mình sẽ vẫn đăng video cho anh em nhưng mà anh em theo dõi nếu mà được thì anh em có thể à, chơi như mình để mình đã chơi xác định đã à, chơi bài nào thì chắc chắn sẽ ok nhé anh em nhé và vì những bạn mình bài mình chọn lọc để lọc để chơi ấy, thì nó cũng ok rồi đầu tiên để anh em vào game anh em chơi thì anh em cứ tướng nào anh em cứ lấy thôi con nào lên nhiều nhất thì anh em cứ lấy còn anh em chơi thì đấy là một vấn đề khác em nhé bây giờ mình có mối một sát thủ thôi nhưng mà mình à, vẫn sẽ chơi sát thủ anh em mình sẽ chơi đánh à, bốn sát ít nhất là bốn sát thủ nếu mà được năm nếu mà có ấn à, sát thủ thì mình sẽ đánh sáu sát thủ nếu mà không có sáu sát thủ thì mình sẽ đánh bốn sát thủ sang sáu tà thần tà thần mạnh lắm anh em ạ nhưng mà anh em lấy đồ với cả biểu tướng đầu tiên ấy lúc anh em chưa có à, đủ đội hình à, sát thủ ấy chưa có đủ đội hình tà thần thì anh em à, cứ có tướng nào nhiều nhất ra nhiều thì anh em cứ lấy nhé để nó ép anh em phải giữ máu từ lúc đầu tiên anh em nhé anh em cứ theo dõi kênh của mình xem kênh của mình là anh em sẽ học được nhiều cách để anh em chơi thôi mình chơi toàn những bài khác người anh em ạ để chơi với meta hiện tại anh em phải biết đổi bài hoặc là biết uh, thời thế anh em ạ nhưng mà không phải thời thế nhưng mà mình biết cách có nghĩa là mình phải giữ máu đầu tiên anh em đừng có bao giờ bán máu nhé bán máu là anh em sẽ bị thiệt hơi nhiều đấy anh em cứ chọn cái tướng nào mà anh em ờ, thích có nghĩa là tướng nào lên hay sao nhất nhanh nhất thì anh em cứ đánh thôi còn ờ, build đồ thì anh em xác định đánh tướng nào thì anh em cứ build đồ chuẩn cho kẻ con nào cũng, được nhưng mà anh em phải build đồ cho nó nhé build đồ con khác cũng được nhưng mà sau về anh em sẽ chuyển đồ cho nó bây giờ mình sẽ đánh uh, Nocturne nhưng mà Nocturne rồi Nocturne một sao thôi sát thủ cũng ừ. mới có một con hay hai con anh em ạ và một sao thôi nhưng mà mình uh, sẽ kèm những con khác vào để mình ghép máu anh em nói chung là ở cái đầu game thì hai sao thì nét máu cũng ok rồi anh em ạ xong mình có à, con để lép máu là nocturne nữa rồi thì đánh ok thôi anh em nào mà muốn theo dõi những cái đội hình à, khác biệt độc dị mà mình à, đánh ấy, thì anh em à, đừng quên bấm follow kênh mình xong là đăng ký kênh nha anh em cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về video của mình mình sẽ đánh những bài độc dị đồ độc dị xong là những meta nào những đội hình nào mà chuẩn nhất đẹp nhất cho anh em xem để anh em à, có thể áp dụng vào để anh em đánh những meta mình đánh những bài mình đánh thì toàn những bài chuẩn cho anh em để cho anh em à, xem cho anh em ạ mình nói thật với anh em là mình à, mỗi ngày mình chỉ đánh à, một đến hai trận thôi nhưng mà những trận mình đánh thì mình sẽ ra được một cái video cho anh xem anh em xem xong để những bài chuẩn luôn anh em ạ à. Để cho nó tuôn thì phải anh em em có thể đánh cho những con cái đồ khác được nhưng mà mình thì mình cho hết kiếm để có hồi phục nhiều anh em bây giờ mình cứ con nào ra nhiều thì mình cứ lấy con đấy để mình rác thôi hiện tại mình đang 90 à, máu thì mình à, khó để lấy cái đồ chuẩn rồi <laughs> nhưng mà cái meta này mình không cần đồ chuẩn anh ạ mình có tanh cũng được có nghĩa là chọn sau hay chọn trước cũng sao cả mình có thể lấy đồ tanh bình thường những đồ chuẩn ờ, thì sẽ lấy trước mà mình chỉ cần ờ, lấy những đồ tanh hoặc là cái nào đồ thừa thì mình lấy thì mình vẫn có thể rep ok anh em nhé nếu mà anh em uh, có thể đánh những uh, top những tướng mạnh ở cuối trận đấy nếu mà anh em chọn để những uh, con uh, đi tốt đấy thì anh em đừng quên những con tướng này Asan này nhưng mà phải lên hai vàng anh em nhé Asan này với uh, Apelot này Diana cũng rep cũng rất ok anh em nhé em có Diana hay sao anh em build đồ cho Diana là anh em cũng uh, cũng mạnh lắm anh em ạ chỉ cả không ghép hệ được anh em vẫn có thể đánh được nha anh em Diana này Raven này thì anh em cũng rất ok Gario thì chịu thanh tốt anh em ạ Galen, Galen thì lên được hai sao anh em build đồ thanh hoặc đồ đam cũng rất ok bởi vì Galen nếu mà chỉ cần kẹp vào một cái thần sứ thôi là nó có thể gánh cả tem rồi anh em ạ rồi quen với cả sắt lúc nocturne camo các kiểu như là mấy cái con kia là mấy cái tướng này là tướng kiểu dạng hạng dạng à, hạng S rồi anh em ạ anh em build đồ được hai sao anh em build đồ là rất ok giờ mình sẽ lấy đồ anh em nhé sẽ đấy. bây giờ mình sẽ zone ra tướng em nhé mình sẽ không lấy đâu mình sẽ zone tướng ở level 7 bây giờ mình vẫn còn nhiều máu bây giờ mình lấy level 7 là mình có thể zone được nếu mà đủ nếu mà mình có lock tuôn ba thì mình sẽ zone đồ zone tướng sau nhé. mình sẽ lên úp cấp sau nhé. giờ nóc tuần một thì hơi hơi yếu phải đóng turn ba các anh em ạ anh em có thể thấy bây giờ thì cần anh em chịu khó cày khó zone là được thôi mà anh em đừng có bao giờ để à, tiền à, dưới 50 nhé à, cái này thì bây giờ mình đang ít tắc tôn quá anh em ạ mình vẫn sẽ rồi tầm này mình không sợ anh em ạ chắc cũng à, ít là đánh nốt tôn em xong nếu mà anh em kiếm được tà thần thì cũng anh em cũng đuổi hết rồi có kẹp thả thần rồi em rất ok tí lên tà thần nữa mình sẽ bỏ à, poppy với cả đấy đi nhá hai con hiệp sĩ trả tác dụng để em này mình sẽ đánh sát thủ với cả à, tà thần rồi ok có tên tà thần anh em có thể để ý nhé bây giờ toàn coi tới một sao nhé mỗi copy là thứ hai sao nhé anh em có tin là có thể à, đánh hạ gục được đội hình đối phương chỉ cần ba thả thần à, bốn sát thủ thôi là cũng đã ok rồi nhưng mà đầu tiên game đầu game anh em phải ấy nhá phải anh em phải dưới à, được máu nhé anh em thấy chưa toàn tướng tướng một sao kìa nhưng mà nó hạ gục đối phương nhanh lắm anh em ơi bây giờ cái đồ tôn của mình nó không phải đồ chuẩn đâu anh em mà đồ này cũng ok rồi cái toàn đồ này đồ bây giờ mình thích đồ tanh thôi mình không thích đồ đam nữa nha bây giờ mình muốn tà thần bốn uh, sát thủ rồi anh em uh, hãy bấm uh, theo dõi kênh để đăng ký kênh để xem những bài được chị đánh nhé nếu mà mình đánh thì nói chung là cũng không phải là mắc binh 100% để đánh bài mắc binh 100 100% thì mình cũng sẽ có bài đấy để đánh thôi nhưng mà mình cũng sẽ đổi bài để anh em trải nghiệm để anh em biết kiểu nào để đánh thôi còn để mình đeo danh hoặc là ấy thì nó cũng đơn giản anh em ạ bây giờ danh hiện tại của mình nó cũng phải không phải danh thấp đâu nha danh hiện tại là bây giờ mình là danh kim cương một anh ạ kim cương một thì ai cũng nhiều người rất nhiều người biết chơi để anh em đánh thì anh em có rất nhiều bài để đánh để lên top thì có rất nhiều bài lắm anh em cứ để ý theo dõi kênh của mình mình sẽ có rất nhiều bài thôi anh em những bài mà mình chơi ấy những bài mình uh, sẽ chơi anh em xem là anh em có thể làm theo là mình không bao giờ dưới thấp 4 anh em nhé mình khẳng định với anh em là không bao giờ dưới thấp 4 kể cả anh em zone không ra tướng vẫn sẽ thấp 4 anh em anh em cứ đánh thoải mái với cái đội hình này mình sẽ zone anh em nhé mình chỉ cần uh, à, 7 level 7 mình vẫn có thể cân được level 9 nhá xong uh, lúc với mình có thể tùy biến để chơi nữa mình sẽ quyết định uh, zone nocturne lên 3 sao anh em nếu mà anh em muốn uh, zone uh, tướng vào và ba vàng ấy thì anh em phải zone ở level 7 nếu mà anh em muốn zone tướng 4 vàng em có thể zone ở tướng level ở level 8 hoặc level 9 mà anh em nhiều máu còn không thì anh em zone ờ, ở level 8 à, mà anh em muốn đánh tướng 5 à, vàng 4 vàng còn anh em có thể zone ở level 7 vẫn sẽ có nhưng mà tỷ lệ rất ít anh em không thể lên hai sao được Đấy nhưng mà bây giờ mình đánh tướng ba vàng thì mình sẽ dồn ở level 7 à, mình sẽ kiếm uh, Nocturne 3 à, sao ở level 7 nha lấy đồ sáng phép đi bây giờ mình đang cần tanh em ạ bây giờ nóc Nocturne mình mới có ba con thôi nhưng mà mình quyết sẽ zone phải zone ra được nóc Nocturne à, ba sao ở đây level bảy hết bao nhiêu uh, tiền không cần biết nhưng mà mình sẽ quyết định zone nó phải ra ở đây level bảy nếu mà nó không ra nóc Nocturne à, ba sao ở đây level bảy mình sẽ không bao giờ úp cấp sẽ không úp cấp anh em đã xác định đánh rồi thì anh em phải đánh hết cỡ luôn nhưng mà hiện tại đội hình của mình là cũng rất ok rồi tuy là toàn tướng à, một sao thôi nhưng mà rất ok nhá anh em Anh em có thể thấy mình toàn tướng một sao mấy tướng hai sao thôi anh em ạ mà nó rất là tốt nhưng mà lúc đầu game ấy lúc uh, level 3, level 4, level 5 anh em phải giữ máu thật tốt cũng như là tướng nào lên nhiều nhất ra nhiều nhất thì anh em phải lấy à, những tướng kia nhé anh em cứ à, theo dõi kênh của mình mình sẽ không để cho anh em à, thất vọng đâu nếu mà anh em muốn chơi tốt ở danh a leo danh thì có thể theo cách đánh của mình hoặc là anh em có thể đánh gamma này Keller, resin cũng được anh em nhé anh em có thể đánh resin nhé resin là ma sứ nhé resin ma sứ cũng rất mạnh nha hoặc là Mifatun này nhưng mà anh em phải có đồ chuẩn anh em nhé Nono Jakan hoặc là Raven nhưng mà ở danh b thì anh em có thể dùng tạm nói chỉ dùng tạm thôi anh em nhé dùng tạm nó có thể ac cũng được ac 3 sao nhé ac 2 sao sẽ tác phẩm ra luôn các bạn còn ở những giữa trận thì những uh, tướng mạnh ấy tướng mạnh ở giai đoạn giữa trận thì phải kể đến uh, Kennen này, Nautilus, Miradi, Noctune Stena Yeso Còn dù tốt là những uh, dạng như danh A, uh, những danh uh, dạng đồng, vàng, bạc thì nói chung là dễ lắm anh em ạ ECA với cả Resin Leona Lulu các kiểu vào thì nó cũng rất ok thôi tin này, xong rồi ô lát này, cây tre này, ra can này, Raven này và rút về nè e, dinh này cũng rất ok anh em nhé nhưng mà anh em đến danh cao rồi đến khoảng tầm danh vàng danh bạc rồi thì những cái bài đấy là anh em bị phát bài hết anh em ạ anh em khó để mà ăn đó. còn những tướng mà đầu trận anh em muốn đánh để lép máu những tướng ở đầu trận ấy thì cứ hai sao và anh em đánh thôi nếu mà ở danh ờ, bạch kim thì anh em có thể đánh ờ, Kennen, Kazik, Nutlus này với cả Sana, này, Stana này nếu mà danh của dạng là danh bạc kiểu thì anh em có thể đánh Stana có thể anh A chóc gắt nhưng mà anh em phải zone Olat poppy nhiều lúc thì cũng phải theo nhân phẩm nữa. nhưng mà bây giờ như hiện tại bây giờ mình zone mãi bây giờ được có à, năm à, sáu được sáu con à, ấy rồi hết tiền luôn đấy được sáu con lắc tuần này em ơi giờ mình dôn không được nhưng mà mình sẽ cố dôn có thể thua được à, tầm mấy ván nhưng mà không phải lo nhé mình vẫn còn nhiều máu mà anh em cứ đánh nhà mình là mình có máu là anh em mình có thể đến cuối trận được chỉ cần được uh, Nocturne 3 là anh em có thể uh, đánh được với cái đội hình uh, có con những tướng năm vàng là uh, không phải nghĩ ngợi anh em nhé bốn tà thần với cả bốn sát thủ thì anh em không phải lo nghĩ gì nếu mà mình ờ, vẫn để đồ nhé mình chưa các đồ ấy. nếu mà có mình được cái thìa thì mình sẽ ép sát thủ nhưng mà không thôi bốn sát thủ cũng được nha nếu mà có ấn thả thần thì mình sẽ năm đánh năm thả thần hoặc là sáu sát thủ cứ theo bài mà đánh thôi như bản hiện tại của mình thì cũng à, ok nó cũng khá mạnh đấy anh em ạ tuy mạnh thì không không ảnh hưởng nhưng mà nói chung là cũng khá mà mạnh đấy Thế mình thì mình chả giấu giếm thì có những bài nào thì mình như thế nhiều người hoặc là nhiều streamer khác thì họ có thể là nhiều youtube khác họ có thể là giấu bài đấy này như kia mình thì mình đánh thật luôn đánh thẳng luôn giống như là mình sẽ đánh bài nào mình đánh từ đầu cho anh em xem luôn anh em có thể lên top được như anh em đánh bài như mình anh em có thể lên top luôn thì cả anh em đen như nào anh em vẫn sẽ lên top được mình hứa với anh em anh em chỉ cần đánh bài như mình là anh em sẽ có top thì cả không được top 1 ít nhất anh em cũng sẽ được top 4 nhá mình thì mình à, không à, nói chung là mình không giỏi nhưng mà mình chỉ biết chơi thôi anh em ạ mình chỉ hơn những người không biết chơi thôi <laughs> nên là mình không thể chơi giỏi được đang hết tiền hai à, sát thủ khóa lại anh em đi lấy Diana sắp lên ba rồi anh em nhưng mà không có đồ cho Diana Yena Yena còn ba con nữa Nocturne chỉ còn là một con nữa anh em thôi một con nữa thôi anh em ạ bây giờ mình đang khóa lại một con rồi tí phải gom một con thôi bởi vì mình có một cái nốt khô rồi mình chiếm được hai con Nocturne nữa mình sẽ cho Neko Nocturne đỡ tốn tiền anh em mình sẽ xong là mình úp cấp rồi hướng này đi luôn rồi đổi tuôn luôn em ơi rồi, bán đi bán để lấy nóc tuôn luôn nóc tuôn ba luôn anh em ạ bây giờ là khó để thua rồi anh em ơi à, này anh em đánh này cũng tùy theo bài để anh em có thể đánh nhưng mà chỉ cần anh em cứ chọn tướng như mình đánh là anh em vẫn có thể lên được top 4 anh em còn về sau anh em có thể là xếp bài hoặc là đánh bài như này như kia thì anh em có thể đánh kiểu khác nhiều người tôi thì có thể giấu bài bài này thì để đánh ván sau mới đánh ván sau mới chơi nhỉ? kiểu như này như kia mình nói thật với anh em mình mình đánh ấy để mình đánh thật hoặc là mình mình thì một ngày mình đánh khoảng tầm mấy trận để à, làm thử thách xong là đưa video lên từng bài cho anh em xem thôi để mình để mà cười danh ấy thì cũng nhanh lắm anh em ạ mình đánh cả ngày cùng lắm là mình có thể thua chỉ tầm ba bốn trận thôi mình đánh ít nhất cũng phải top 4 trở lên hết anh em chạy với cô anh em ơi trận này thì rất khó thua rồi Giờ mình vẫn sẽ zone Thế lên lượt 8 đấy nghe, Mình sẽ zone Diana nhé Tí à, có thêm bí ẩn mình sẽ kẹp bí ẩn vào Ở mùa này thì Diana cũng rất mạnh nha anh em có nghĩa là bây giờ người khác ghép đồ rồi mình vẫn chấp đồ đấy còn à, hai món đồ rưỡi nói chung là ba đồ mình có nghĩa là mình đang chấp ba đồ đấy thấy không mà sát thủ tà thần nó vẫn rất mạnh nhé mình em anh em phải đánh kiểu như mình nhá anh em không đánh kiểu như mình à, anh em cứ đánh sát thủ xong rồi lúc đầu game anh em cứ để sắp nhằm sắp thủ mà chơi là anh em cũng toang đấy anh em có tướng nào thì em cứ chọn tướng đấy thôi xong là đến lúc nào mà anh em có những tướng mà anh em cần rồi anh em mới đổi tướng nhé anh em để anh em lọt tốt thì anh em có thể đánh uh, kỵ sĩ suy vong đó. suy vong anh em đánh uh, vay ne là cũng rất ổn đấy em đầu tiên đầu game em ghép đồ cho vay ne cái điểm mạnh của nó là khả năng chống chịu cực tốt luôn bởi vì kỵ sĩ là chống chịu này cái bộ tứ ký kỵ sĩ là chống chịu tốt luôn nhé với hai team có khả năng hồi phục và gây sát thương cực kỳ mạnh luôn với sát thương từ uh, à, Kataria với cả Zack và El ấy đó rất nhiều nhưng mà cái đội hình uh, suy vong kỵ sĩ nó có điểm yếu là lượng sát thương gây ra ở đoạn đoạn giai đoạn đầu ấy với cả giữa trận ấy, khá rất khá rất là yếu nên anh em uh, phải có đồ tay hoặc có đồ chuẩn từ lúc đầu với cả các tướng đều phải áp sát để gây sát thương anh em chơi uh, đội hình uh, suy vong kỵ sĩ anh em có thể chơi uh, Enlet, Hyrim này, Emifatun này Telet này Với uh, à, Shadian này Với Noc, uh, à, Nautilus này Với Dell này, rồi Riven Xong đến dưới trận anh nếu mà anh em có được uh, The Riven rồi thì anh em ghép đồ để event anh em đánh thì cũng rất ok à, tới một sao cũng rất ok vì toàn tự áp sát mà Đấy, anh em thấy không đội hình của mình nó cũng rất mỏng manh em có thể rất là manh mình khó tần level 8 bây giờ nhiều người có thể nếu mà lên úp cấp thì có thể lên level 9 rồi nhưng mà mình vẫn rất chảy máu mình vẫn đứng top 1 anh em mình uh, sẽ đợi uh, à, thìa xong mình ghép sát thủ nhé rồi mình uh, bạn được mình được bí ẩn xong sát thủ luôn anh em ạ Tức mình ép bí ẩn sát thủ luôn Có khi mình sẽ top một luôn anh em Với cái đội hình của mình anh em có thể thấy rất mỏng manh không Level 8 thôi nha anh em Nhìn em đội mình cần à, tướng 2 sao Duy nhất một tướng là một sao ông kia ông mít fortune kìa ông tên đồ đồ thế giới nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn sẽ thắng anh em ạ <laughs> thôi mình thắng rồi tin mít fortune cũng hy sinh rồi anh em rồi top một rồi anh em ơi video mình à, kết thúc ở đây nhé bye bye anh em tạm biệt anh em à, hẹn anh em à, ở video sau nhé bye bye